rồi bà, chạy thử chương trình xem rồi cốt của chúng ta sẽ là bắn uh, ờ, island gần nhất Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angola quá nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game để học lập trình. Đầu tiên thì tôi sẽ hỏi ChatGPT những trang web chơi game để học lập trình game website to learn code à, ở bài lần trước thì chúng ta đã truy cập thử vào trang code combat hôm nay chúng ta sẽ thử các trang web khác đây chúng ta sẽ thử game số 4 này đi Colin Game Ok, chúng ta sẽ cùng truy cập vào trang này Chúng ta sẽ cùng sign up với Google Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ta sẽ chọn ngôn ngữ ở đây tùy các bạn chọn nhé tôi đang học à, JavaScript và Angular nên tôi sẽ chọn JavaScript ok các cùng cốt nào chúng ta sẽ cùng lập trình để bắn quái vật ngoài hành tinh Đây, copy và paste đoạn cốt này vào code editor này chúng ta sẽ lock như thế này ok chúng ta sẽ chạy thử chương trình xem code của chúng ta sẽ là bắn ờ, hai lần gần nhất ok vậy là bài 1 của chúng ta đã xong chúng ta cùng sang bài uh, tiếp theo chúng ta được 100 điểm rồi ok rất là hay chúng ta sẽ mà sang màn tiếp theo nhập đính nêm tôi sẽ nhập là quá nhanh thôi ừ. đứt liền à confirm Ok. Rồi, class này. ok hơi khó hiểu chút nhưng mà không sao các bạn ạ à, đây nó cho bài toán của chúng ta chúng ta sẽ sẽ ra đây ghi ra năm of n kq sum ở x 2 in power power là chấm mũi sao win với không nên với n trừ một ví dụ 4 thì chúng ta sẽ phải tính là 2 từ 2 mũ 0 đến 2 mũ 4. À. à từ 0 đến n-1 các bạn ạ là từ 0 đến 3. Cộng như thế này. Ok, chúng ta sẽ viết code thôi. Đây, nó đã đọc n cho chúng ta đây. Chúng ta sẽ ờ, lập for y bằng không chấm phẩy y bé hơn n chấm phẩy y cộng cộng trong vòng lặp này chúng ta sẽ cộng chúng ta sẽ khai báo một biến ờ, answer đi ta sẽ xét bằng không từ đầu là sẽ cộng answer này. cộng bằng hai mũ không chứ nhập một đúng không hai mũ không làm sao để gọi hàm mũ bây giờ chúng ta sẽ cùng ra Google nhé power in JavaScript chắc là hàm POW thôi đó, chuẩn luôn đấy chính là hàm POW các bạn ạ chúng ta sẽ dùng cái này khả năng là chúng ta phải nhập thư viện nữa ok để tôi xem thư viện là gì à chúng ta không cần thư viện các bạn ạ JavaScript có luôn vậy là chúng ta sẽ truyền ô 2 vào này và mũ là y sau khi uh, lặp một vòng thì chúng ta sẽ có tổng thôi chúng ta sẽ lốc ra answer ở đấy easy